chào mọi người nhé chào à, mọi người đã quay trở lại với channel của mình mình là mạnh tiến thì uh, <clears throat> hôm nay mình sẽ tiếp tục ra thêm một cái video hướng dẫn uh, trong cái nội dung của cái video này sẽ là về uh, <clears throat> hướng dẫn mọi người cách gửi email cho bên support của sàn khi mà mọi người bị uh, gửi nhầm uh, tiền gửi nhầm USDT cho một cái tài khoản nào đó và um, một phần nữa đó là mình sẽ ờ, ở trong các trong cái video trước thì mình có nói về cái phần ờ, ờ đánh ờ, tài khoản để mua thì mình phần trước mình chỉ nói qua thôi thì ở trong cái video nó hôm nay thì mình sẽ uh, thực hành cách đánh tài khoản để mua cho mọi người xem trực tiếp luôn và uh, <clears throat> thêm một phần nữa đó là mình sẽ uh, chỉ mọi người cách để nạp và rút tiền Ờ, của ờ, ở trên sàn này <clears throat> ờ, ok bắt đầu nhá thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để cách đánh tài khoản để mua nhé mọi người nhá thì đầu tiên mọi người đăng nhập vào sàn và ở trong cái phần <clears throat> ở góc trên màn hình của mọi người đây khi mọi người đang nhìn thấy thì sẽ có cái phần tài khoản để mua và phần tài khoản thực này thì mọi người ấn chọn tài khoản để mua giúp mình nhá ấn chọn phần tài khoản để mua này sau đó mình bắt đầu thực hiện giao dịch thôi thì cái này thực ra cũng rất là dễ thôi à, cái ờ, số đô này thì mỗi một lần mà mọi người reset uh, reset bằng hình cái ờ, mọi người nhấp vào cái hình tròn này thì nó sẽ reset lại cái số tiền là 1.000 đô cho mọi người nhé thì uh, <clears throat> ok mình sẽ bắt đầu giao dịch mình đánh thử 500 đô nhá mình đánh thử 500 đô đầu tiên này 500 đô đầu tiên ok mình vừa đạt một lệnh 500 đô giảm nhé mọi người nhé 500 đô giảm mong là nó sẽ <clears throat> ok giảm này này giảm sâu luôn này <clears throat> thì đây cái tài khoản demo này à, là, là <clears throat> mình đánh trên cái tài khoản demo này thì nó sẽ mang lại những cái lợi ích cho mọi người mà những cái sàn khác không có là <clears throat> lợi ích là gì Đấy, ok ờ, <clears throat> đối với những người mới tham gia cái sàn này thì khi mà mọi người bắt đầu vào tìm hiểu thì mọi người có thể dùng cái ờ, tiền tài khoản demo này để để test các cái phương pháp hoặc là luyện tập các cái cách chơi trước khi mà mình sử dụng tiền thật để mình tham gia vào cái ờ, để mình tham gia vào sàn và kiếm tiền <clears throat> thì đấy là cái lợi ích đầu tiên là cái <clears throat> giúp cho mọi người có thể luyện tập mình có thể luyện tập chơi mà mình không mất một đồng phí nào <clears throat> mình chỉ cần ờ, tạo tài khoản và vào sẽ có tiền để mua để mình luyện tập thôi thì cái này sẽ giúp mọi người uh, um, nâng cao cái kỹ năng chơi trước khi mà mình bắt đầu dùng tiền thật để mình tham gia vào cái thị trường này nhá đấy <clears throat> nếu như mà mình đánh tiền thật thì vừa rồi mình ăn một lệnh 500 đô rồi đấy ok đang xuống giảm mình, mình tiếp tục đánh ôn nhim nhé mình đánh ôn nhim một lệnh giảm nữa nhá <clears throat> đấy thì uh, mình thấy cái uh, sàn này nó cung cấp cái tiền đánh demo này rất là hay bởi vì là đối với bản thân mình trước khi mà mình vào sàn này mình cũng đánh cái bằng cái tài khoản demo này rất là nhiều tại vì là khi mà mình tham gia vào sàn mình chưa biết là mình cách đánh như thế nào và đánh làm sao để um, phân tích thị trường làm sao ờ, đánh cầu như thế nào đi như thế nào thị trường đang như thế nào thì mình có cái tiền tài khoản demo này trước khi mình dùng tiền thật thì mình có thể dùng cái tiền demo này để mình đánh thử mình luyện tập đấy đến khi nào mà mà mình cảm thấy mình đủ kiến thức mình có thể đánh được rồi thì mình mới bắt đầu nạp tiền thật vào sàn để à, mình tham gia kiếm tiền <coughs> đấy oh, ok tiếp tục ăn nhé thì như mọi người thấy thì cái ờ, tài khoản demo này nó chỉ có như vậy thôi và nếu như mà khi mà mọi người ờ, đánh hết cái tài khoản để mua này nhé đánh hết thì mọi người có thể ấn vào cái nút xoay tròn này cái hình mũi tên xoay tròn này để reset lại tài khoản là 1.000 đô nhé ví dụ bây giờ mình có thể ấn reset lại đấy thì cái tài khoản này nó sẽ reset về 1.000 đô nhé mọi người nhé Được nó sẽ reset lại về 1.000 đô ạ Đấy. thì cái về, về cái phần à, tài khoản đánh thử demo này thì nó chỉ có như vậy thôi nói chung là mọi người à, vào thì trước khi mọi người dùng tiền thật của mình để tham gia thị trường này kiếm tiền thì mọi người có thể sử dụng cái tài khoản demo này trước để mình luyện tập ok à, tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để mọi người uh, nạp tiền ờ, nạp tiền nạp tiền thật nạp nạp đô nạp USDT vào trong sàn để giao dịch và rút cũng như là rút tiền ra thanh khoản về <clears throat> ok thì mình sẽ vào cái vào phần ví nhé mình sẽ phần vào phần ví này đó thì ở đây khi mà mọi người vào phần ví thì nó sẽ có một phần là nạp tiền và rút tiền thì mọi người <clears throat> ấn vào nạp tiền nhé thì đây ví dụ như là mình ấn nạp tiền thì ở đây nó sẽ có cái <clears throat> cái ví bếp và họ sẽ sàn sẽ cung cấp cho mình một cái mã QR và một cái mã code như thế này đó thì ở đây cái mã ờ, code này sẽ là cái mã mà mọi người sẽ copy cái mã này và <clears throat> copy cái mã này và sang một cái ví điện tử khác sang một cái ví điện tử khác và khi mà mọi người uh, nạp tiền mọi người sẽ dùng cái mã này dùng cái mã này để nạp tiền vào trong trong sàn này nhé mọi người nhé thì ở đây mình có để ví dụ hai cái ví điện tử mà sẽ mọi người sẽ nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của mình vào trong cái ví này và từ cái ví điện tử này mọi người sẽ nạp tiền thông qua cái ví bep 20 này để nạp tiền nạp đô vào sàn nhé thì đây mình đã chuẩn bị à, đây là uh, cái ví ờ, VNDC nhé mọi người nhé đây là một <clears throat> VNDC đấy đây là cũng là một cái ví khá là uy tín thì mọi người có thể tham khảo <clears throat> và tiếp đến là một ví ờ, blockchain cái ví này thì uh, ở anh em ở trong uh, thị trường này sử dụng rất là nhiều cái ví blockchain này đấy. <clears throat> thì mọi người có thể tham khảo nhé thì đây nó chỉ là ví điện tử thôi ví điện tử thì uh, mọi người có thể nạp tiền từ cái tài khoản của mình vào trong ví và từ tài khoản ờ, ví sẽ chuyển tiền vào cái ví bet ở trên sàn thông qua cái đường link này <clears throat> ok đó là cách ờ, để mình nạp tiền vào sàn nhé mọi người nhé và tiếp theo là đến phần uh, rút tiền rút tiền thì ở đây <clears throat> như ở trong video trước mình cũng có nói qua rồi thì ở đây sẽ có phần uh, giá trị đô mà mọi người sẽ sẽ chuyển đi và cái phần biệt danh của người được nhận đô <coughs> tiếp đến là sẽ là một phần ghi chú cái phần ghi chú này là không bắt buộc nha mọi người nhé mọi người có thể ghi ờ, bất kỳ một cái gì đấy cái nội dung chuyển đô ví dụ như là mình chuyển cho ờ, mình chuyển thanh khoản thì mình sẽ ghi là thanh khoản chẳng hạn đấy <coughs> ví dụ mình chuyển 1.000 đô thì uh, biệt danh người nhận đây ở chỗ này mọi người sẽ nhập cái biệt danh của người nhận vào đây nhé để người đó thì uh, cái nick này của mình thì mình chưa tạo mã 2FA khi mà mọi người đã nhập đầy đủ các thông tin như thế này rồi thì mọi người cần nhập thêm một <clears throat> mọi người cần nhập thêm uh, cái mã 2FA nữa để có thể xác nhận là rút tiền cho mọi người nhé còn mã 2FA mã 23 bật mã 23 như thế nào thì ở trong video trước mình đã có làm rồi mình đã ờ, hướng dẫn mọi người rất là kỹ cái phần tạo mã 23 này rồi thì chỉ cần nhập thêm mã AFA nữa thôi mọi người ấn gửi là sẽ chuyển được cái tiền này đến người nhận <coughs> ok và ở sàn cung cấp cho chúng ta thêm một cách để ờ, rút tiền nữa đó là chính là rút tiền về ví bet đó. À, rút tiền về ví bếp 20 thì hầu như là những người tham gia trong trong thị trường này à, rất ít khi sử dụng cái cái cái ví này trừ khi là anh em muốn tự động chuyển sàn hoặc chuyển chuyển từ sàn này sang chuyển đu từ sàn này sang sàn khác <clears throat> tại vì là khi mà mọi người rút tiền bằng cái ví web này thì ở đây sàn có ghi là phí mất một USDT Đấy, tức là mọi khi mà mọi người chuyển thì chuyển ờ, <clears throat> rút tiền bằng ví bet thì mọi người sẽ mất phí mọi người nhé mọi người sẽ mất một đu một USDT phí ạ đấy <coughs> thì à, thật ra thì ừ, cái ờ, ừ, cách để chuyển cái này cũng cũng giống như là là bên kia thôi mọi người cũng nhập giá trị nhập à, địa chỉ người nhận này và nhập mã ba và rút tiền thôi <coughs> rất là dễ đúng không <coughs> và hầu như thì ở trong thị trường này cũng có rất là nhiều các cái đơn vị để mình ờ, ừ, mua bán đô qua lại rất chi là nhanh mọi người chỉ cần chuyển đô là họ sẽ chuyển <clears throat> chuyển khoản qua tài khoản xuống ngân hàng của mọi người luôn rất là nhanh thôi <clears throat> đó thì đây chính là uh, cái cách để mọi người uh, <clears throat> cách để mọi người uh, nạp tiền và rút tiền thanh khoản đấy rất là dễ đúng không thì um, ok chắc là mọi người clear hết phần này rồi đúng không nhỉ thì mình sẽ đến phần tiếp theo nhé Ờ, <clears throat> phần này thì ừ, cũng rất chi là nhiều người hay gặp vấn đề về là khi mà <clears throat> ờ, mọi người chuyển nhầm tiền chuyển nhầm tiền sang một cái ờ, ừ, biệt danh khác có có thể là mọi người ghi thiếu một chữ số hoặc là thiếu một ký tự chữ nào đó thì cái số tiền của mình chuyển đi nó sẽ chuyển nhầm sang cái tài khoản của người khác <clears throat> thì như vậy thì làm sao để chúng ta có thể lấy lại cái số tiền mà mình đã chuyển đi như như vậy thì ok hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách để mọi người gửi email nhé mọi người dùng dùng email nhé mọi người, nhé. Mọi người sẽ dùng email để uh, gửi một cái ờ, email thông báo đến support đây mình đã chuẩn bị sẵn cái email đó <coughs> thì mọi người sẽ gửi email đến địa chỉ ờ, email của sàn sẽ là contact a com cho mọi người nhé <clears throat> contact a com đấy thì um, cái tiêu đề sẽ là chuyển nhầm tiền nhé mọi người nhé tiêu đề sẽ là chuyển nhầm tiền và phần nội dung nội dung thì mọi người sẽ ghi là <clears throat> chào toàn bộ support vừa rồi mình chuyển win từ id id này tức là id của của của ờ, tài khoản của của người chuyển đấy là id của mình đấy đến id nào đó đấy và mọi người viết sai thành như thế nào viết thiếu thành như thế nào mọi người sẽ ờ, trình bày ra đây ok và tiếp đến sẽ làm phiền bộ phận bộ phận support hỗ trợ lấy lại số win đã chuyển nhầm đó mọi người ờ, sẽ sau đó thì mọi người sẽ gửi cái email này đi đến bộ phận support và mình sẽ đợi mình sẽ đợi ờ, support phản hồi lại nhé thì um, mình đã có thử làm một số uh, lần cho <clears throat> cho cho khách hàng của mình thì à, đều à, được bên bộ phận support xử lý <clears throat> à, xử lý nói chung là sẽ hơi mất một chút thời gian của mọi người nhưng mà mình chuyển nhầm mà mình lấy tiền thì mình phải chấp nhận mất đợi chờ đợi một chút thời gian thôi đúng không và như những lần trước mình làm thì mọi người sẽ cần chứng minh thư chứng minh thư và Ờ, chụp ảnh chứng minh thư và gửi lại cho chatbot để xác nhận <clears throat> Ok thì ờ, trong cái ờ, video ngày hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn mọi người những cái thông tin những cái cơ bản nhất thôi những cái vấn đề mà mọi người hay gặp <clears throat> đó thứ nhất là đánh demo này nạp tiền này rút tiền này và cuối cùng là khi mà mọi người chuyển nhầm tiền chuyển nhầm tiền thì mọi người có thể uh, gửi email cho support để lấy lại cái số tiền mà mình đã chuyển nhầm ok thì uh, mình xin phép là mình sẽ kết thúc cái video hướng dẫn ngày hôm nay tại đây thôi uh, hẹn gặp lại mọi người trong các cái video tiếp theo của mình nhé <coughs> ok xin chào mọi người